Ini kita nak ya. Iya, dulu. Con là thải cái video hay con đưa là quấn con rồi đó. Đâu hết. Thì ở thời nữa rồi đấy. Đu rồi đấy. Đu cho thì nó cẳng nó lên. Dưới cho phải dưới cho nó. Ừ, làm bào đấy. Không nhiều. Chào anh mày chân nha cô kia không? Được chưa? Cặp hay nữa. Cặp này đuối vậy. Đuối bấm rồi đó con. Quán quá, trời quý quý luôn á. Đấy. Ngon. Chạy rưỡi đuối. Chạy rưỡi. Lua rồi đuối. Ông đầu cuối lùm rồi á. đóng kín nữa đả một cái cuốn kín rồi một thảy bé người chỉ muốn hào lá thiên nàng cũng ngon chơi rồi chiều chua phải chứ đúng không nó mà hình như mà nó thiên nàng chiều chua chỉ nghe được chứ cầm đi cho con nó cân nhỉ biết rồi lấy cái đĩa đó làm nó khổ chân chiều ăn cá mỏng nên ngon ăn bánh miệng hơn nhưng ừ, cá hực ra bùi mâm như thế đó chảo nữa bác đó là đỉnh lá cái cân đâu là hay lá nó Ừ, cái này chưa nhiều lắm Đấy hoàn mà Chảo hết đi, có mang lửa Thà mà hỏng nhiều Nó phải đi, có mang lửa Nó lửa nhiều lắm